lỗi yêu thương mất rồi còn đây riêng anh muộn phiền đơn côi hạt mưa cứ thế lăn rơi nhẹ nhàng trên khóe mi anh bao đớn đau lời người có hay ngày mai cô đơn anh biết sống sao ký ức yêu thương còn đây mà giờ em lìa xa mất rồi men siêu cay anh buồn say đêm dài anh nhớ em người nói thương anh vậy sao người hứa thắm thiết bên nhau lòng cháy yêu thương đã nhạt phai người nói thương anh vậy sao người hứa bên anh vậy sao vội vàng em đã ra đi bỏ trái tim anh đau từng đêm yêu em như vậy mà sao bên sẽ lối yêu thương mất rồi còn đây riêng anh muộn phiền đơn côi con đây mà giờ em lìa xa mất rồi men rượu cay anh buồn say đêm dài anh nhớ em người nói thương anh vậy sao người hứa yêu anh vậy sao từng chiều tăng tiến rằng em đã ra đi một trái tim anh đau từng đêm yêu em như vậy mà sao người nói thương anh vậy sao người hứa yêu anh vậy sao Từng chiều thắm thiết bên nhau nồng cháy yêu thương đã nhạt phai người nói thương anh em như vậy mãi